Địa ốc Five Stars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Khách sạn Phan Bội Châu, diện tích 153m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô, kết cấu. Một trệt 3 lầu, có sân thượng, 18 phòng, 19 nhà vệ sinh, hiện trạng đã cũ, nằm giữa trung tâm, đối diện Center Đà Lạt, 2 phút đi bộ ra Hồ Xuân Hương, giá 29,5 tỷ đồng. Đất mặt tiền Jackson phường 9, diện tích 259m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường nhựa 8m, đối diện trường cao đẳng sư phạm. Gần Hồ Xuân Hương, cách chợ và khu Hòa Bình 1,3 km, giá 24 tỷ đồng. Đất Tà Nung, diện tích 278m2 có 200m2 xây dựng, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô 6m. Cách trung tâm Đà Lạt 13 km, Khu dân cư có rất nhiều khu du lịch, nghỉ dưỡng, giá 3,4 tỷ đồng. Đất trại mắt phường 11, diện tích 641m2, có 300m2 xây dựng, sổ riêng, hướng Tây, đường ô tô. Cách đường chính 500m, cách trung tâm 9km, gần trường học, chợ, chùa. View cao thoáng, giá 12,2 tỷ đồng.